Xin kính chào quý vị Thời gian vừa qua tôi à, đã trải qua một giai đoạn để chuyển hóa thân tâm Nên đã không có uh, à, kịp up video lên Mong quý vị cảm thông cho Được rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với các động tác tiếp theo nhé Vẫn là tư thế nằm ngửa Hôm nay chúng ta sẽ uh, tiếp tục với tư thế nằm ngửa và nâng chân Rồi chúng ta bắt đầu nhé ờ, vẫn đang trong tư thế nằm ngửa hôm trước chúng ta đang trong ở tư thế cây cầu nên là chúng ta giữ nguyên này vẫn nằm ngửa này hai bàn tay úp xuôi dọc cái thân và úp lòng bàn tay xuống mặt sàn hai chân khép lại mũi bàn chân hướng lên trần nhà rồi từ từ hít thở nhẹ nhàng này từ từ nâng chân thẳng lên dựng chân lên vuông góc mặt sàn khi dựng chân lên thì nhớ này. để cái lòng bàn chân này đẩy lên cao này để cái gót chân lên lên cao này hơi gập cái mũi bàn chân hướng về phía thân mình một chút để nó kéo căng cái phần cơ bên dưới của chúng ta lên rồi thở ra từ từ hạ xuống lặp lại nhé khi hạ xuống hết rồi thì chúng ta thả lỏng tự nhiên rồi bắt đầu lặp lại lại khép chân vào hít vào từ từ nâng chân lên thở ra từ từ hạ chân xuống này. động tác khá đơn giản nhưng mà chúng ta nâng chậm dần lại nhé rồi bắt đầu này hít vào từ từ nâng chân đó, mọi người nhìn rõ mà thở ra từ từ hạ chân xuống nhớ là trong suốt quá trình nâng lên và hạ xuống thì cái chân của chúng ta là luôn luôn duỗi thẳng duỗi thẳng chân nhé không phải co chân nhé. không co chân chúng ta luôn luôn duỗi thẳng chân lên nâng lên hạ xuống rồi về động tác uh, nâng chân rất đơn giản nhưng lợi ích thì uh, không nhỏ bé một chút nào rồi. xin cảm ơn tất cả quý vị hãy đăng ký và theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới xin cảm ơn và cảm tạ quý vị